cái kết nào cho Thu Hồng mà nữ làng báo miền Trung. Rất nhiều bạn đọc nhắn tin, gọi điện cho chúng tôi cho biết tình trạng lạm dụng thẻ nhà báo, mát nhà báo để kiếm ăn, hù dọa và làm những điều bất lương vì đạo đức ở miền Trung nhiều lắm, sao không thấy tác giả đề cập. Xin thưa với bạn đọc, chúng tôi có nhiều tài liệu, thông tin thu thập về những tệ nạn trong làng báo, những kẻ lưu manh cầm bút, nhưng xin hẹn dịp khác. Chúng tôi biết còn rất nhiều nhân vật hôn qua múa bút, tung hô các lãnh đạo tỉnh, thành phố để kiếm tiền, kiếm đất tái định cư. Nhưng hôm nay khi đám kia vô tù, các nhân vật này quay ngược 180 độ, chuyển qua mặt sát, chữ tráng trê những lãnh đạo mà họ từng tung hô. Đó là những trị đổi tam giác quỷ lấy bất động sản, kiếm tiền và kiếm địa vị xã hội, nhưng vẫn vỗ ngực xưng danh nhà báo, giao giảng đạo đức, không khác gì ca ve vén váy dạy chính chuyên Chúng tôi là những nhà báo lệ dân, không thể và nhất là không nằm trong guồng máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sứ mệnh yêu công lý, chuộng lẽ phải, đứng về phía những người cô thế, lệ dân góp một phần không nhỏ đưa các đại quan cùng các nhóm lợi ích ở các tỉnh thành ra ánh sáng, với hy vọng rằng chúng sẽ vào lò. Phật cũng không thể ngồi yên. Lẽ ra chúng tôi đã không viết dù chỉ một dòng nào về ma nữ Thu Hồng trong làng báo Đà Nẵng nói riêng báo chí miền Trung nói chung. Thế nhưng bản chất cao ngạo và thách thức dư luận của bà ta buộc chúng tôi phải quay lại vấn đề nhức nhối và kinh hoàng này một lần nữa. Câu chuyện về ông Nguyễn Thành, từng là giám đốc điện lực Quảng Ngãi, hiện đang nắm giữ trọng trách phó tổng giám đốc điện lực miền Trung, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia EVN, là câu chuyện cảnh giác cho giới quan chức, đẩy ra ham bồ nhí, phòng nhì để rồi trở thành nạn nhân của những người đàn bà quỷ quyệt chơi chẽn và mưu mô này. Phải nói rằng ông Thành là một quan chức có năng lực, không ô dù, đi lên bằng tri thức, tài năng và phấn đấu. Cô Thảo, vợ ông Thành là một phụ nữ trí thức. Họ quen nhau từ thời đại học, hôn nhân của họ kết tinh từ tình yêu trong sáng và vượt qua mọi trở ngại thời bao cấp khốn khổ. Gia đình họ hạnh phúc với hai cậu con trai, đẹp trai, học giỏi như bố, hiền hòa như mẹ và rất ngoan. Thế nhưng, từ khi ông Thành vướng vào bẫy tình của Thu Hồng, gia đình ông khổ sở trăm bề. Vợ ông đã trải qua những tháng ngày uất nghẹn, đau đớn vì bị phản bội và rối trá. Cô mất ngủ triền miên vì không biết giải quyết thế nào để không ai trong gia đình cô bị tổn thương, nhất là các con cô. Cô không đau to, bú lớn, ghen tuông, mà lặng lẽ nhẫn nhịn đối thoại với chồng để tìm cách giải quyết. Cô chấp nhận buông tay trong trường hợp ông Thành có thể dứt áo ra đi hoặc ông sửa đổi để quay về. May thay, ông Thành đã chọn lối về. Nhưng ác nổi, Thu Hồng đã hiện nguyên hình là ma nữ, chặn mọi lối về của Phó Tổng EVECBC Nguyễn Thành. Hồng đã dùng nhiều sim giác nhắn tin khủng bố, xúc phạm bị ổi đến mẹ con cô Thảo. Chưa hết, Thu Hồng còn tạo nhiều tài khoản Facebook giả, bôi nhọ danh dự của cô và gia đình, cũng như liên tục gọi điện nhắn tin yêu cầu ông Thành phải gặp mặt bà ta. Có lần, Hồng xông thẳng vào tổng công ty điện lực, xông vào phòng làm việc ông Thành, khi thì năn nỉ, khi thì gầm gừ đe dọa đủ kiểu. Hồng chặn xe của ông Thành ngay giữa đường phố đông đúc, bất kể khi đi làm hay về nhà, truy tìm ông đang ở đâu, làm gì. Thủ đoạn hơn, Hồng đã cố tình cài bẫy có thai để chói buộc ông Thành như cách đã làm với doanh nhân người Thái, ông và Thanatra Tony Vipatthapanta nhưng mưu sự không thành. Kinh khủng hơn, mặc dù đã móc túi ông Thành không biết bao nhiêu tiền, nhưng Hồng vẫn còn chơi chẽn ra giá để ông được tự do, ít ra anh phải đền bù về tài chính và kinh tế cho tôi chứ. Có lẽ không còn ngôn từ nào để diễn tả sự chơi chẽn của bà ta. Cứ thế, gia đình cô Thảo đã phải khổ sở đối mặt với nhà báo ma nữ mặt hạng, không chút tự trọng, không có liêm sĩ này, suốt năm năm qua. Khi chúng tôi viết bài này, có tin Hồng đang nhờ luật sư khởi kiện ông Thành về tội hành hung phụ nữ và cô Thảo đã xúc phạm nhà báo. Thật khôi hài và lố bịch. Lẽ ra người khởi kiện phải là cô Thảo, vợ ông Thành, khi cô có đầy đủ trong tay các tin nhắn, những cuộc gọi, ghi âm, lưu lại cùng hàng loạt nhân chứng. Được biết, những quân sư quạt mo cổ suý cho thói háo danh, đạo đức suy đồi của Thu Hồng lại là những đồng nghiệp truyền thông với cô ta Cặp vợ chồng Phạm Xuân Đạt, sinh năm 1962, hành nghề thử phát lại, cùng vợ có tên là Hồng. Công tác tại VTV8 là một cặp quân sư như thế. Một cái tên nữa cũng cần đề cập đó là người đàn bà có tên Phan Thạch Lụ, sinh năm 1972, đồng hương với ma nữ Thu Hồng. Thạch Lụ từng là học sinh giỏi văn quốc gia, học văn khóa 15 Đại học Huế. Cô ta có thời gian công tác tại truyền hình Quảng Trị, có chồng là công an, hiện đã ly hôn và đang làm truyền thông cho tập đoàn ô tô Trường Hải. Đó là những kẻ đồng lõa, tiếp lửa cho nhà báo Thu Hồng thêm bạo ngược, hung hăng và bất chấp pháp luật. Chưa từng học qua báo chí, cũng không hề có kỹ năng viết, chỉ giỏi gạ tình và chạy quảng cáo. Nhưng ngày 21 tháng 6 năm nay, Hồng tự hào 17 năm làm báo. Hồng quê mình cơ may được một ông thầy tài ba dạy mình làm báo, đó là Hữu Huân. Có điều, ở Quảng Nam Đà Nẵng nhiều người dân biết rõ Hữu Huân là ai. Hữu Huân tên thật là Lê Văn Huân, sinh năm 1965, quê Quảng Nam có nhiều năm khoác áo báo công an Đà Nẵng. Là một kẻ đâm thuê chém mướn, có số má một thời. Anh Huỳnh Văn Điệp, một bút cơ dành thâm cung bí sử giới báo chí, viết trên Facebook cá nhân như sau, cổ suý, bao tre, bình vực cho cái xấu là đồng lõa với tội ác, nếu một người bạn thân của mình làm điều xấu, mình phải có trách nhiệm khuyên nhủ bạn hướng thiện, như thế mới là bạn tốt. Còn không khuyên được thì cũng đừng nên a rua, cổ vũ cái xấu của bạn để bạn mình lún sâu vào con đường tội lỗi. Như thế thì không phải là bạn tốt, mà còn bị mang nghiệp chung với bạn của mình. Với Thu Hồng, chúng tôi muốn nhắn với cô rằng, quay đầu là bờ, bởi những kẻ xem thường pháp luật, hành xử theo lối giang hồ, luôn có cái kết rất cay đắng dành cho họ. Cô đã thật sự hủy hoại thanh danh 60 năm tuổi đảng của bố mẹ cô và truyền thống gia đình cô. Bố mẹ cô sẽ nghĩ gì khi biết được sự giàu sang mà con mình kiếm được từ những đồng tiền bẩn? Các con cô rồi sẽ gì về mẹ của chúng? Đôi lời nhắn gửi. Các đại gia cùng những tên tuổi nổi bật sau đây có lẽ nên tránh xa ma nữ nếu không muốn bị thân bại danh liệt. Phan Việt Cường, sinh năm 1963, Ủy viên Trung ương khóa 12, 13, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Lê Chí Thanh, sinh năm 1970, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trần Ánh, sinh năm 1964, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hội An. Lê Trung Chinh, sinh năm 1968, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Giỏi răng 7, gạo tình với đàn ông luống tuổi và thành đạt, vì vậy các tỷ phú Việt Nam cũng là đích ngắm của Thu Hồng. Với những chính trị ra Quảng Nam, Đà Nẵng lẫn các đại gia đang làm ăn ở miền Trung, các ông hãy nhìn tấm gương của các cụ lãnh đạo như Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Bùi Trường Giang, Trần Khiêu khi dính đến các ma nữ thì sẽ rõ, không thân bại danh liệt, tăng nát gia đình thì cũng tán gia bại sản, mọc công trong tù với cơ quan chủ quản của Thu Hồng là báo điện tử nhà đầu tư, quý vị đã làm ô danh làng báo khi tuyển một nhà báo mà nhân cách đốn mạc, vô học, chắc nết và lăng loàn như Thu Hồng vào cơ quan đại diện miền Trung của mình. Đó là sự phỉ báng đối với đội ngũ làm báo chân chính và là sự sỉ nhục với cả nền báo chí cách mạng Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Cái cách nào cho Thu Hồng mà nữ làng báo miền Trung –